Vi có thường hay à, tập thể dục và hoặc là nâng cao sức khỏe hay không Vi? Dạ, em cũng tập nhưng mà tập trong phòng gym là chính đó dạ. dạ. Thì uh, gym cũng có cái tốt nhưng mà cũng có cái gọi là không tốt bởi vì là mất nhiều thời gian dạ và mình có phải là à, đăng ký phòng tập rồi đôi lúc phải mất nhiều chi phí này nọ mọi thứ và dạ. nó không phải phù hợp cho đại à, đa số dạ yeah. nhất là những người bận rộn hoặc yeah. Dạ. là họ không có thời gian để mà uh, quá nhiều thời gian yeah, dạ, cho cho cái rồi. việc tập thể dục thì uh, em thấy uh, ở khu này em thấy có phòng tập cũng có một cái, có cái thiết bị để à, cho khách hàng trời phải không dạ. đúng rồi à, cái khu mà Phước Sửu và Vi đang đi đó là dự án à, GS Metro City yeah. Dạ. à, với một cái phân khu này à, với một cái tổng quy mô dự án là đến 350 hecta và trong này có khá nhiều tiện ích yeah. Dạ. và hôm nay à, Phước Sửu và Vi sẽ phân tích cho quý anh chị về cái tính kết nối hạ tầng yeah. Dạ. để kết nối cái khu đô thị này trở thành một cái khu đô thị gọi là à. trung tâm yeah. tiềm năng về tương lai yeah. thì à, Vy có thể nói sơ qua về dự án này nằm trên tuyến đường nào và kết nối đi đến những cái cụm khu dân cư nào hay không? vậy dạ. Dự án GF Metro City này á, hiện tại là đang uh, tọa lạc tại uh, đường Nguyễn Hữu Thọ. Dạ. Thì uh, dự án này đó, đây là một cái sự kết nối đến uh, cao tốc Bến Lức Long Thành. Yeah, dạ, dạ. Cái tuyến đó hình như là vành đai 3 đó bây giờ. Dạ, là cái tuyến vành đai 3 tức là hiện tại ở cái dự án trung tâm này mình có thể di chuyển đến uh, sân bay Long Thành chỉ mất 20 phút và di chuyển đến uh, ví dụ như mình đi uh, uh, miền Trung hay là đi về hướng miền, miền Tây, à. thì cũng chỉ mất uh, khoảng uh, một tiếng anh để ra cái ừ, không, cao không tốc tới đó. đâu ờ, bây giờ yeah. Dạ. với từ cái dự án này thì mất tầm khoảng hơn ba cây số thì mình chạm đến à, ờ, cái, cái điểm số lên lên xuống rồi à, yeah. Dạ. là mình có thể di chuyển về miền trung miền tây như vi nói yeah. Dạ. và một điều đặc biệt là cái khu này á sau này á thì như vi nói là mình không có cần phải đi về à, khu đông không về phải về khu tây để mình di chuyển về những cái uh, uh, miền trung và miền tây yeah. mà mình uh, mình di chuyển lên cái tuyến vành đại ba này à vậy hả anh dạ. chắc là vi sau này là vi sẽ dạ. đi uh, ờ, cần giờ thường xuyên cho mà xem dạ. ăn hải sản dạ. cực kỳ ngon luôn dạ nhưng mà mất bao nhiêu thì hơn 10 phút thôi à. nếu mà kết nối từ vị trí này mình lên cao tốc thì mình đi về Cần Giờ dạ. qua cái cầu Bình Khánh là gọi là tuyến Bình Đại Ba thì tầm khoảng hơn 10 phút là mình có thể là à, thấy được một cái à, biển rất là đẹp của Cần dạ. Giờ nè dạ. ao hồ ăn hải sản dạ. ờ, rất là đẹp luôn dạ. thì nói về cái tính kết, kết nối của dự án uh, dây gai nhà bè này thì khá thuận tiện trải dài đến uh, ờ, 4 đến 5 cây số dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh dạ. đúng rồi ờ. và từ đây thì đi đến Phú Mỹ Hưng như vì nghĩ là khoảng bao nhiêu phút dạ ở đây cách Phú Mỹ Hưng 3 cây số có ba cây dạ. số thôi hả cho là mình và đi cách... 5 đến 7 phút phải không dạ và cách quận 1 uh, ờ, khoảng uh, 7 cây số. Dạ. Tầm, tầm 20 phút. 20 phút là mình có thể kết nối đến trung tâm. Dạ. Đó là tình trạng gọi là kẹt xe không kẹt xe thì có thể dạ. nhanh hơn nhiều phải không? Dạ. Đúng rồi. Từ đây thì quý anh chị có thể di chuyển theo dọc theo à, đường Nguyễn Hữu Thọ sau đó kết nối với Nguyễn Văn Linh và đi di chuyển về miền Tây. Um, tuyến đường gọi là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Dạ. Rất là gần luôn. Dạ. Và, và em thấy cái uh, cái con đường Nguyễn Hữu Thọ hay là những cái con đường kết nối xung quanh dự án rất là lớn tức là sẽ không sợ bị kẹt xe đó chính xác dạ. uh, khá đẹp luôn dạ. và ở đây á, là UV nghĩ là một điểm nhưng mà có đa kết nối dạ. và chạm đến những cái tiền lời bậc nhất của Phú Mỹ Hưng hiện tại dạ. đúng rồi và ngoài ra thì ở đây thì không còn đi đâu xa ở trong dạ. này thì có khá nhiều cái tiện ích mà một khu dân cư là dạ. nơi khác không có được dạ. mặc dù là thấp tầng dạ. à, biệt thự nhà phố nhưng mà chủ đầu tư dành hẳn ra mỗi phân khu khoảng hơn 100 cư dân thì có đến một cái house đến 1.000 mét vuông yeah. Dạ. và trong đó có đầy đủ những tiện ích khá yeah. Dạ. đẹp cho quý cư dân ở đây là trải nghiệm yeah. Dạ. sinh hoạt yeah. để có thể là làm một nơi gần nghỉ ngơi yeah. clubhouse là clubhouse là sẽ bao gồm là hồ bơi Ờ, những cái dịch vụ uh, tiện ích như là sông hơi sauna đúng không anh đúng như rồi. là một cái khách sạn resort chính xác dạ. có hệ thống nhà hàng dạ. à, có uh, phòng gym dạ. rồi có những uh, có thể tiếp khách hàng nè dạ. rồi uh, có thể là uh, có những cuộc nướng barbecue ngoài trời dạ ờ, em thấy chủ đầu tư rất là quan tâm đến cái uh, cuộc sống của cư dân đúng rồi dạ. à, một khu dân cư khá đẹp nhưng mà tính kết nối cực kỳ dễ dàng dạ. và đồng bộ và được xây dựng mới nhất dạ. những khu đô, thị mà gọi là xây dựng mới nhất chắc hẳn đây là những khu đô thị sẽ sử dụng công nghệ 4.0 5.0 vào trong cụm đô thị dạ đúng rồi tới đây mọi người nghĩ là tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo dạ mở cửa bằng võng mạc yeah. Dạ. quét xe xuống hầm vào khu những cái tiện ích bằng biển số và tất cả những tiện ích gọi là có 102 chỉ có dạ. ở tại Gia Gai Nhà Bè này. Dạ. Rồi quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu và Vi theo số hotline bên dưới nha. Dạ. Xin, chào Xin chào và hẹn gặp lại.